Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là đấng giác ngộ, có lòng bi mẫn với hết thảy chúng sinh. Ngài có bản nguyện là trị tất cả trọng bệnh về phiền não và thân tâm cho chúng sinh, cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ lầm mê. Chính vì vậy, ngày mùng 8 tháng 1 năm nhâm dần, theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Chùa Ba Vàng tổ chức khai đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ. Sau hơn một tháng tu tập, ngày 16 tháng 2 năm nhâm dần, chương trình cái đàn Dược Sư sẽ được hoàn mãn được sự hứa khả trên sư phụ ngày 15 tháng 2 năm nhâm dần, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022, câu lạc bộ quốc Vàng đã đại diện cho nhân dân Phật tử thập phương sắm sửa vật thực, tổ chức lễ đặt bát cúng dường kết đàn dược sư. Kính thưa quý Phật tử, giờ này Quang Hà đã nhìn thấy hình bóng tăng đoàn trang nghiêm ôm bình bát đi khất thực trong khuôn viên bổn tự theo lời cầu thỉnh của các Phật tử. Xin kính mời các quý Phật tử cùng theo dõi chương trình. นัดหมายาเวลุวันยามบ่ายทรงแสดงโอวาทปาติโมทรงมุ่งดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลาย เพื่อเป้าหมาย 个宝马。 ว่าขอบุญนามี 四宝马。 Oh. kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, cùng các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa, đại diện cho nhân dân và Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, dâng lời tác bạch thỉnh chư Tăng chứng minh nạp thọ và hồi hướng phước báu cho sự cúng dường ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý Phật tử cùng gia đình đang theo dõi qua mạng trực tuyến, cùng trang nghiêm, hướng tâm theo lời bạch thỉnh.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 là một mong cầu tất cả chúng sinh đều như vậy phật tử chúng con vì mong cầu hạnh phúc vì mong cầu sức khỏe vì mong cầu tuổi thọ đã theo trên sư phụ cùng chư tăng tu tập kinh dược sư hôm nay là ngày 15 tháng 2 chúng con trong quá trình tu tập, đã gieo các nhân lành như lời Đức Phật dạy trong kinh, chỉ trai, giữ giới, cúng dường, bố thí, phóng sinh. Hôm nay, kết mãn khóa đàn, chúng con lại được trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng, tử bi, hứa khả, lạp thọ, vật thực cúng dường của tất cả Phật tử cũng như nhân dân tham gia đàn lễ dược sư cùng Chùa Ba Vàng. Chúng con ngưỡng nguyện trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng chứng minh cho chúng con, hồi hướng cho chúng con phúc báo lành này. Chúng con nguyện cho tất cả Phật tử, nhân dân cùng gia đình được sức khỏe, thọ mạng, được tinh tấn tu hành và tất cả các chúng vong linh hữu duyên mà nhân dân Phật tử đã bạch về trong đàn lễ dược sư này được lương tựa lơi tam bảo, lương tựa lơi chư tăng, tu tập Phật Pháp, cả người còn lẫn kẻ mất đều được lương tựa tam bảo, tinh tấn tu hành, sớm thoát khổ, chúng con trí thiết trí thành, dâng lời đảnh lễ chúng con trí thiết trí thành đảnh lễ cầu thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng được sức khỏe trụ thế xa bà được dài nâu để dẫn dắt chúng con tu tập và đời đời kiếp kiếp vị lai cùng làm thầy dẫn đường cho chúng con tu tập cho đến ngày cho chúng con được thành tựu viên mãn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 sắc đẹp và tài sản, an vui cùng trí tuệ sẽ phát sinh đến người. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời thường an lành. Trong tất cả thời thầy an lành, nguyện chư thượng sư thường nhiếp thọ, nguyện ngôi tam bảo thường gia hộ, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ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 của chùa Ba Vàng, câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa cùng các quý Phật tử bà con nhân dân thập phương đã tham dự đàn lễ dược sư thành kính phát nguyện à, thiết lễ buổi sớt bát cúng dường chúng tăng ngày hôm nay là có sự tham dự của bà con nhân dân khi về thăm chùa lễ Phật. Đây là một cái duyên lành rất thù thắng. Các quý Phật tử biết rõ Chúng Tăng là một trong ba ngôi báu trong Tam Bảo và Chúng Tăng là ruộng Phước Điền tối thượng ở thế gian. Từ nơi ruộng Phước Điền, Chúng Tăng chân chính tu hành có thể phát sinh phước báu rất nhiều cho các thí chủ khi gieo hạt giống thiện lành vào nơi ruộng Phước Điền Chúng Tăng. Phước báu ấy là thọ mạng, là sức khỏe, là tài sản, là sắc đẹp, là an vui trí tuệ và đặc biệt là có duyên với chính Pháp nhiều đời nhiều kiếp, không xa rời chính Pháp để từ đó được bước chân trên cái lộ trình đi đến giác ngộ, giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên tất cả không những chỉ nhân mà kể cả chư thiên, chúng quỷ thần cũng đều rất cung kính, mong muốn được cúng dường đến chúng tăng. Một lần được sớt bát cúng dường chúng tăng rất nhiều kiếp về sau chúng ta có duyên lành thoát cảnh đói khát được những cái điều tốt lành ừ, như ý gọi là thiện phước cho nên hôm nay thì à, sư phụ và chư tăng cũng hoan hỷ thọ nhận sự đặt bát cúng dường của tất cả các quý phật tử các thiện nam tín nữ bà con nhân dân xa gần về dự lễ sất bát cúng dường chúng tăng hôm nay xin nguyện cho tất cả chư vị những lời chúc nguyện của chư tăng vừa rồi sẽ phát sinh phúc báu đến các vị các vị sẽ được thụ hưởng phúc báu đời này và nhiều đời nhiều kiếp về sau được thịnh mãn được tất cả những cái sở nguyện thiện được thành tựu nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát sa thu sa thu xà thu trên chúng con đã được sư phụ cùng chư tôn đức tăng chứng minh hồi hướng phước báo đến cho tất cả chúng con cùng các chúng chư thiên chư thần vong linh có hữu duyên với tất cả chúng con rồi chúng con xin nguyện đời đời kiếp kiếp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 thưa quý Phật tử, với sự chân thật cúng dường của các Phật tử đến tăng chúng chùa Ba Vàng, những bậc tu hành đang tiếp nối bước chân của chư Phật, thực hành phạm hạnh, mong rằng mọi sở nguyện thiện lành của quý Phật tử đều được thành tựu. Cũng từ duyên lành này, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả được tăng trưởng phúc lành, Tổ quốc khang ninh, thái bình, thịnh vượng, nhân dân thập phương thân tâm thanh thái, tai ách tật bệnh tiêu trừ, dịch bệnh Covid-19 sớm được khống chế, dập tắt, để cuộc sống được trở lại bình an, hạnh phúc.